Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Biệt thự Đống Đa phường 3, diện tích 789m2, hai sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu một hầm một trệt, 8 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh. Cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, kinh doanh khách sạn, homestay, giá 63 tỷ đồng. Đất Đống Đa phường 3, diện tích 237,3 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, Đông và Đông Bắc, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km. Khu dân cư yên tĩnh, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, kinh doanh khách sạn, homestay, giá 24 tỷ đồng. Đất Mimosa phường 10, diện tích 500m2, 23 x 21,7m, sổ riêng nông nghiệp, đất có thể lên thổ cư, hướng Nam, đường ô tô, cách đường lớn 920m, cách trung tâm 10 km, đất bằng phẳng, thích hợp đầu tư, giá 4 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch An Sơn, phường 4, diện tích 155m2, thực tế 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, có nhà cấp 4 trên đất. Có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách trung tâm 2,5 km, giá 12,5 tỷ đồng.